trăm à, hai mấy ngàn đó thì à, anh chị có nhờ Giang là mua kẹo để phát cho các cháu thì Giang cũng đã vào bảo cô giáo mầm non ở à, trong này xem tổng bao nhiêu học sinh đang học Đấy, thời gian này các cháu đang học ấy thì mình sẽ vào quán là gần đây để mua cho các uh, cháu nhỏ Đấy, kẹo bánh sữa xong là tí nữa mình sẽ nhờ cô giáo là lên phát cho các cháu nhé của anh chị nhé thì con đường này thì à, cũng các anh chị biết là hàng tháng lười là hôm nay là do trời mưa hiện tại vẫn còn đang mưa phùn đấy là mình không thể làm được hoán lại toàn bộ con đường đó xem mấy mấy thứ nhá đây cứ xem mấy mấy thứ đi đây kia là cái là mình cái đấy cứ mấy thứ là cái nào đủ thì bỏ ra ờ cái nào đủ thì bỏ ra cái này năm cá đúng không thì tổng bao nhiêu học sinh thì mình cứ ấy cho các cháu ở đây hai cái ôi này học sinh thì có giáo mới nắm bắt được thôi bao nhiêu cháu nhỏ như mình thì cũng không thể biết được bao nhiêu cháu ở trên này nữa nên là cô giáo cũng là người hơ mông luôn nhé các anh chị này là người xuôi đâu à còn cái bên này nữa nhờ ừ cái kia một cái nếu như một chiếc còn thiếu bao nhiêu thì bỏ thêm vào đấy đi chúng ừ. ta thiệt được hai cái kể cả khi còn non vẫn lớn hơn mà dần nó mới sò sánh nữa như bánh cũng chú để là đứa được cái này đứa cái kia đi dọc đường nó ăn đi rồi muốn đường diện nguyên với cú và nhỉ đấy phục thế này đấy thì uh, ờ, nãy mình cũng bảo cô chú uh, ờ, là ờ, bán hàng với lại là cô giáo ấy, là mình sẽ cho kẹo buộc hết bằng cái túi này cho các cháu để phát cho mỗi người để cho nó đồng đều ấy thì trong này là có sữa này có kẹo lạc này có kẹo cay này mà các cháu ăn kẹo mút này đấy đầy đủ hết nha các bạn chị nhé kẹo có bim bim nữa đấy. thì mình sẽ nhờ cô giáo với mọi người là mang một quà này để gửi các cháu được trường cho nó như múc sẽ nhờ cô giáo gọi các cháu ra sân trường để tập trung mà mình sẽ phát cho các cháu nhé đây là các cháu ờ, đang đang đang ờ, học nữa à, lại vẫn hạt mưa vẫn rơi này đây mình sẽ vào ờ, điểm trường để phát cho các cháu nhiều cô giáo gọi các cháu ra xếp hàng đây đường này đấy là các cháu đúng rồi không tí nữa ờ, bảo các cháu rồi ờ đấy ô các cháu ngoan đấy đấy đây đây bao nhiêu anh chị nha các cháu học sinh nha trường uh, mầm non hắn trắng lư đây Đấy. Ồ, đây, các cháu rất là đông Ồ. cô giáo thì uh, cũng là người hâm mông luôn Đấy, rất là chịu khó là cũng mong muốn là các cháu thời tương lai thay đổi điểm trường ngày trước là điểm trường của các cháu nó nhỏ nhỏ ở đây này thế này nhưng mà bây giờ là về nhà nước cũng ờ, đầu tư cho các cháu ngôi trường nó nhỏ, nhỏ to hơn một chút đẹp hơn một chút đúng rồi các con ờ, xếp hàng vào nhỉ đấy con xếp hàng vào đúng rồi xếp hàng vào nào nghe lời cô giáo nào rồi ờ, xếp hàng như thế nào ờ rồng rắn lên mây đấy đấy đúng rồi xếp vào con xếp vào ồ cháu nào cũng duyên nữa là cũng xinh gái à ba thì ba nào đứa bé bên trên đi đứng lại đằng đây đứng lại cháu là một thằng nhá không, không biết món quà này đang là cũng bất ngờ rồi cậu gọi ra này đang học mà ừ. ừ. đông quá nhỉ còn trường cấp 1, cấp 2 thì là lại lại, lại học ở dưới xã của các anh chị ạ rất là xa cách mười mấy cây số nếu các cháu là mầm non này ba bốn tuổi này 5 tuổi như ở bản này là về đây học đi từ bản bản bên kia xa xa bên kia rồi là bản bên phía bên này nữa Đấy, không. Ồ, oh, khoanh tay Đưa bé bé, đưa lên kia Lùi ra bên này rồi Nào, các bạn quay hết ra cô giáo đây Đi đưa tả nữa, đi đưa tả nữa Kìa kìa, quay sang mặt cô giáo kìa Quay sang mặt cô giáo đi Đi luôn em nó đây Nào ừ, Đúng, đúng là quay, quay mặt sang bên này để quay bên kia Lúc ừ, quay một kiểu bên này tí đấy ờ, quà cho chúng mình đấy hôm nay chúng mình có rất là nhiều kẹo hôm nay chúng mình học chúng mình học thật là ngoan nhớ chưa nào rồi hôm nay chú sẽ cho chúng mình rất là nhiều quà này con ngoan nhỉ nói tiếng uh, kinh dõi sói nhờ đấy nghe lời uh, cô giáo nha các con nhớ nghe lời cô giáo nha đấy quà wow, các cô à, chú ở bên nước ngoài gửi nhá cô giáo sẽ mời à, bà và ông sẽ trao quà cho chúng mình nhá nào đứng yên để bà trao quà nhá khi trao quà chúng mình phải biết cảm ơn nhớ chưa nói nào ấy nhở ồ ồ đúng cảm ơn bà đi cháu xin bà xin bà xin các cô ồ bà xin nhá ừ bà cho quà nhá Ồ, oh, đấy ừ, biết cháu xin bà nhớ chưa đúng rồi chăm ngoan học giỏi nhờ đấy đúng rồi đúng rồi mỗi người được một túi nhờ rất là nhiều bánh kẹo ăn này chịu khó học ngoan nha đừng khóc nha cháu rất là nghe lời à, cô giáo mình chuyển tớ đi ờ, khoanh tay rồi Đọc quà đây đây mới bạn bạn nào cũng có phần quà Ôi, bạn nào cũng nhận được như nhau hết nhờ Ui, nhiều đấy được. Dạ. Dạ, ờ, tí nữa vào lớp uh, bóc ăn dạ, Ăn không hết thì mình uh, cầm về Đúng rồi Đúng rồi, con xin các cô, con xin cô Nó cô nói cô giáo đâu dạ ừ. Nào Ừ, ừ. ừ. ừ. ừ. ừ. ừ. cháu nhỏ cháu nào cũng dễ thương đấy còn à, một số mì tôm ấy để à, cô giáo úp cho ăn thôi à còn có cả mì tôm nhá cũng ba anh chị nhá số tiền là mình nhận được là một triệu một trăm à, mười lăm nghìn mà đấy. thì là số mì tôm này thì à, sẽ để cho cô giáo nấu cơm trưa cho các con nhờ cái mì tôm ấy nấu cho các con buổi trưa đấy à vẫn còn thiếu à không, hôm không phải. Có một số đến đông nhiều, còn một số đang nghỉ. À, hôm nay là một số đang nghỉ à? Thế thì à, một số đang nghỉ đi để để cho các cháu nghỉ. Ờ, đúng rồi. À, ừ. còn ai chưa được không? Mình nghỉ lên đây cho cô chú, ờ, cho chú nào. Ờ, cảm ơn nhờ, cảm ơn các cô chú bên nào nhờ. Bên nước ngoài cô cô Lan Trần ấy. Gửi cho các con cái món quà này nhá. Vâng, em là giáo viên của các cháu. Hôm nay em thay mặt các cháu em cảm ơn cô giáo Lan Trần đã gửi quà cho các cháu vui à, thật sự là ở đây rất là khó khăn các cháu rất là khó khăn khi đi học các cháu à, à, chủ yếu là đi bộ à, à, phương tiện thì ít ít có có người thì đưa bố cho con đi học bằng xe nhưng có người lại đưa con đi học bằng đi bộ nên là các con rất là khó khăn nhưng mà à, hôm nay được à, cô Lan Trần bày cho các cháu các cháu rất là vui thay mặt các cháu ờ, cảm ơn cô giáo nhá thế các con ờ, cố gắng học nhá nghe lời ờ, cô giáo nhá vâng nghe lời cô giáo ờ, ừ đúng ngồi đúng vâng ạ ôi rồi sao mà nghe nó dễ thương vậy ta rồi thế con các con vào lớp học đi nhá vâng. xong là dạ ừ. chúng cháu cảm ơn chú ạ ờ thế thôi các con ngoan nhá ờ, ăn mau trong lớn học thật giỏi dạ. à rồi rồi dạ, ừ. bây có giá bảng này mỗi bạn sách một thứ là chúng mình sẽ nhẹ nhàng đi vào lớp nha đúng rồi đi theo hàng nào đúng rồi đi vào lớp Lạnh rồi, bây giờ lạnh sắp mưa rồi đấy Xong vào mọi người ngồi ăn ở trong đấy cũng được nhá con vào trong đấy ngồi ăn được Đấy đúng rồi, đấy, đấy, đấy Đấy, cháu vui mà rất là vui đâm ra là không khí là cũng muốn là để mình vào trong mở mình mở món quà mình mình ăn đấy đấy, đấy. <laughs> sướng là trẻ con mừng lắm đâu cái số này thì à, mình à, sẽ gửi lại cho cô giáo là những cháu mà chưa à, được cho các cháu ờ, buổi bốn ba thằng ừ. ăn trưa ờ, ở đây là làm phiền cô giáo một chút nhá đấy cô giáo rất là vất vả ờ thế nhá ờ, cảm ơn em rất là nhiều nhá dạ vâng. ờ, chúc em một ngày mới là vui vẻ hạnh phúc và dạy các cháu được những điều điều hay dạ lẽ vâng, phải ừ. thế về nhá dạ vâng đây là cái ngôi trường các cháu đang học hết, đâm ra là cô giáo là cũng cũng phải dạy các cháu nữa không có thời gian để mà, mà, mà, mà ấy được thì mình cũng bàn giao cho cô giáo là vào trong đó để tổ chức cho các cháu ăn để trong khoảng tầm hai ba mươi phút thôi sau đó mình lại tiếp tục vào học đấy nhá thì à, Giang cũng à, qua đây là cũng à, xin chân thành là gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới à, anh chị Lan Trần đã có món quà là 50 đô à, tài trợ cho các cháu nhỏ ở cái à, điểm trường mầm non là hàng trắng lửa các cháu nhỏ hầu như là tập trung về đây học hết rồi các anh chị ạ từ bản xa nhất bên kia Đấy, đi bộ thăm này là phía bên này bản nhánh bên này nữa đây của bác chị này Đấy, quả đồi này thăm này Đó. còn các cháu từ cấp uh, 1, cấp 2 ấy, thì lại lại học dưới xã đâm ra là rất là xa nên là cũng không không về đây tập trung được các anh chị ạ thế thì mình cũng uh, ghi hình lại cho các anh chị và mọi người là cũng biết là như vậy Đấy, còn uh, người lớn những cái trụ cột trong gia đình thì người ta đi làm hết rồi không có ai ở nhà là cái con đường này thì hầu như là hôm nay là đang vẫn đang mưa phùn là phải nghỉ hết toàn bộ không không đi làm được đợi khi nào mà trời nắng thì Giang tiếp tục là cập nhật cái tình hình làm đường như thế nào và tiếp tục con đường tấm lòng vàng để cho quý các bạn anh chị cũng như là mạnh thường quân trong và ngoài nước thính khán giả trên kênh của Giang là cùng xem và biết nhé Đấy, mùa lúa vàng rất là chín đẹp luôn này và chị nhìn xa xa Đấy, bây giờ hầu như là ruộng bậc thang hết bà con như này và có lẽ là Giang xin khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo